Hello cả nhà, lại là Toàn đây Thì uh, hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà uh, Một lô đất ở tại khu vực này Thì uh, nằm trên khu vực này nha cả nhà Thì cả nhà thấy ạ Ở phía uh, từ vị trí chỗ cái, cái bán kia thì thấy qua đây thì, uh, Đi vào bên trên đường tuyến 4 Thì uh, ở đây là gọi là đối đích với tuyến 4 Tuyến 4 là cái phía mà xe đã đang uh, đang múc kia cả nhà đó, Và cả nhà thấy cái bán cà phê hội anh em á Thì đó là tuyến 4 cắt ngang qua thì ờ, cái lốc này là đối diện với một cái lốc mà mặt tiền tướng 4 thì người ta hay gọi là đối diện tướng 4 nha lốc đối diện tướng 4 như vậy thì ờ, lô lô đất mà mình muốn review ngày hôm nay uh, nằm trên đoạn này là lô số 3 nha cả nhà theo bản đồ là số 3 ngang năm sau uh, tầm khoảng là 40 45 vậy đó để mình xem số chính xác thì mình mới biết nhưng mà đài đà, à, chính xác là lô đất nó nằm trong trong cái khoản này trong khoản này mà mình đang quay này thì hiện tại thì à, ngày hôm nay mình à, thử nghiệm quay một cái à, video là vừa cái máy quay mình có đặt bên này và lay cam thì mình có không không có người điều khiển cho nên là mình đặt như thế này và mình tự quay thì theo hướng theo hướng này của mình nha thì cả nhà có thể là video này gọi là video thử nghiệm thì sau này mình sẽ um, làm tốt hơn thì theo hướng này hướng tay này của mình à, thì đi vào cấp bách ra DT741 nha cả nhà ra ngay trung tâm hành chính huyện Đồng Phú à, theo cái con đường nhựa này còn đi theo hướng này thì chúng đi theo con đường nhựa này này thì đi chúng ta đi vào à, khu công nghiệp Becamac thì từ đây vào khu công nghiệp Becamac tầm khoảng là 6 đến 7 km nữa còn từ đây đi ra trung tâm hành chính thì tầm khoảng là 2 đến 3 km và ngay vị trí này ngay vị trí này đi tới, xa xa kia một xíu à, đi tới xa xa kia một xíu ấy, ngay chỗ mà hàng cây ấy hàng cây cao su chưa ấy thì ngay chỗ đó sẽ là cái vòng xoay của tuyến 4 và đường liên xã này à, sau này vị, ngay vị trí này hứa hẹn sẽ là một trong những vị trí mà cực kỳ đắc địa cực kỳ đắc địa nha cả nhà và cả nhà xem mà um, thấy hay á cũng như là là, là là muốn mua vị trí này á thì có thể inbox cho toàn qua số điện thoại là 0972 332 894 đó mà toàn cung cấp số cho cả nhà à, toàn sẽ cung cấp số cũng như là thông những thông tin tại vị trí này và toàn sẽ ờ, có những cái video mà bay lấy cam ở đây cũng như là những video mà toàn quay bằng uh, bằng bằng bằng bằng máy quay bằng điện thoại thì cả nhà xem có thể là nhiều video kết hợp lại với nhau thì cả nhà sẽ dễ hình dung hơn nhưng mà toàn hiện tại toàn đang thử nghiệm cái video này á thì cái thì thì chắc là cả nhà cũng cũng hình dung được nha cũng hình dung được thì cứ ờ, ngay cái à, từ cái quán cà phê đó theo cái, xe chạy thẳng qua cái hàng cây này là tuyến số 4 còn đây là đường liên xã và tuyến số 4 đường liên xã nó cách sẽ ngay ngã tư kìa và tương lai thì nó sẽ là có cái vòng xây ở đây à, giá bán ở đây nha cả nhà giá bán kilo này là 1 tỷ 150 triệu giá chính xác nha ở đây mình đưa ra giá chính xác để bán chứ không có, có ờ, hô giá cao hơn hay là hay là hô giá mà thấp hơn đó gọi là kéo khách hàng này kia à, và mình hô giá chính xác thì khách hàng mua thì đúng như cái giá mà mình mình mình mình mình ờ, nói trên video này tại vì trong quá trình mua bán á thì ờ, có rất là nhiều cách đối với marketing nhưng đối to toàn thì toàn sẽ marketing cũng như làm video cho cụ thể luôn và chính xác luôn lô đất thì uh, ngoài ra Ngoài ra thì trên trục đường nhựa này à, còn có rất là nhiều video, à, nhiều lô đất khác. À, toàn sẽ làm những video khác. Nhưng mà đối với à, vị trí này thì à, lô này nha cả nhà. Lô này thì à, à, lô này là cực kỳ đẹp so với tương lai nha, cực kỳ đẹp. Tại nó nằm gần với vòng xoay với tương lai sau này. Còn con đường nhựa này cả nhà, con đường nhựa này này à, thì sẽ là mở rộng 28 m. Con đường tuyến số 4 kia là 42 m và vị trí này thì ờ, ngay cái thời điểm mà cách đây tầm khoảng 2 ờ, tháng 3 tháng á, là anh em đầu tư uh, săn hàng rất là nhiều còn tại thời điểm này thì anh em không phải là riêng ở khu vực này mà tất cả những cái khu vực khác của tỉnh Bình Phước cũng như là uh, khu vực ở phía Nam là Bình Dương uh, Bình Phước và một số tỉnh khác đều gọi là thị trường sẽ chậm hơn nha cả nhà thị trường chậm hơn và nếu như mà mình là một nhà đầu tư thông minh thì mình mua ngay thời điểm tại thời điểm này thì cực kỳ tốt nha à, lý do thứ nhất là mình sẽ mua được những cái lót có được cái giá cực kỳ thấp đó là những cái giá mà chủ lô chủ người ta họ bán lỗ có những lô họ bán cắt lỗ tới 200 triệu luôn cả nhà hoặc là 250 triệu và có những lô và so với giá thị trường thấp hơn tầm khoảng là 300 triệu lận à, ví dụ như cái ngay vị trí này ngay thời điểm mà cách đây 2 tháng 3 tháng thời điểm sốt á là một tỷ tư hay một tỷ tư năm mươi có nha cả nhà ở cái lô số số số 6 số 7 gì trên kia nhưng mà hiện tại cái lô này nó chỉ có một tỷ là 150 triệu thôi và không có cái giá nào thấp hơn nữa ở, ở block này cả nhà block này thì không có giá nào thấp hơn nữa đó, cho nên cái, cái cái lô này đang là cái giá tốt nhất tại vị trí này và vị trí này cũng là một trong những cái vị trí mà à, đẹp để chúng ta đầu tư đẹp nha cả nhà đẹp để chúng ta đầu tư tại vì uh, phía kia là ờ, tiếng số 4 này chỗ kia là vòng xoay ờ, hình thành tương lai này cái đây là đường nhựa nó đã hình thành rồi và nó sẽ được quy hoạch 28 m này cái hướng này từ đây từ đây chúng ta đi ra DTP 41 ra trung tâm hành chính huyện Đồng Phú á là tầm khoảng 2 đến 3 km thôi còn từ đây chúng ta đi vào khu nghiệp Bicamex đi theo con đường này thì tầm khoảng là à, 6 đến 7 km còn nếu chúng ta đi theo hướng mà tuyến tuyến số 4 này này đó, chúng ta vào khu nghiệp thì chỉ tầm khoảng cỡ 5 km trở lại thôi rồi cái nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha và muốn mua lô đất này của mình thì hãy kết bạn Zalo theo số điện thoại là 0972 332 894 ạ. À. xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ. À.